trên đường đi giấy cu trì hăng Gặp bao nhiêu cực khổ căng thẳng Không biết đường đi lạc dạo đây Google nó chỉ tên mây Đi toàn vô đường sình lầy Google map nó map thiệt ta chỉ đường đi tìm muốn thay bà Đi kiểu này biết chừng nào tới Chắc tìm chỗ để nghỉ ngơi Con mệt lắm rồi thầy ơi Đường đi gì khó quá đi cu chi hăng ra đôi chân giờ mỏi quá đi giải cũ bà hằng cứ đi lạc đường hoài đi kiểu này chắc tới mai yêu tinh và yêu quái nó cứ quay minh mãi ta đi vì lẽ phải gắn đi cu chi hằng bà cho ta nhiều tiền ngồi sẵn dịp đi suối tiền. gan thầy ơi cứu ai đồ ra cụ bà ta bà sẽ cho quà đi chuyến này sẵn mình giao ba ăn nhậu rồi nhảy cha cha cô lên của chị hàng cá nhanh lên sư phụ ơi tài ơi sư phụ đi cái gì mà chậm như quẩy vậy sư phụ ơi gán đi sư phụ chuyến này mà thành công chót lọt một cái em dẫn sư phụ đi quán bar nhảy chơi sư phụ ơi em dẫn sư phụ đi một vòng sài gòn cho sư phụ biết nghe sư phụ gán đi sư phụ ơi lên đường luôn sư phụ ơi mình mà cứu bà hằng được chuyến này là mình giàu to đó sư phụ ơi gán lên sư phụ ơi trên đường đi giấy cu chị hằng gặp bao nhiêu cực khổ căng thẳng không biết đường đi lạc vào đây google nó chỉ trên mây đi toàn vô đường sình lầy google map nó mát thiệt ta chị đừng đi tìm muốn thay bà nay biết chừng nào tới Chắc tìm chỗ để nghỉ ngơi Con mệt lắm rồi thầy ơi Đường đi gì co quá Đi cu gì hàng ra Đôi chân giờ mỏi quá Đi giải cu chị Hằng Cứ đi lạc đường hoài Đi chỗ này chắc tới mai Yêu tinh và yêu quái Nó cứ quay minh mai Ta đi vì lẽ phải Gắn đi cu chị cho ta nhiều tiền Rồi sẵn dịp đi suối tiên Gan thầy ơi cứu ai đồ ra Cụ bà ta bà sẽ cho quà Đi chiến này sẵn mình giao ba Ăn nhậu rồi nhảy cha cha Cô lên cứu chị hằng ra Đi chiến này sẵn mình giao ba Ăn nhậu rồi nhảy cha cha Cô lên cứu chị hằng ra